Hello anh em, lời nói đầu tiên thì Cường xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của Cường Phát Lộc Thì anh em nhìn trên màn hình nha Thì bên ờ, Cường Phát Lộc chuyên cung cấp làm tất cả các hộp bột cua Đó, mẫu mẫu nè, kể cả kích thước cỡ nè, bo hột tròn nè, bo chống thì thợ nè, hột nghe nè, hột nặng mặt nè, hột uh, ờ, chip nè, hoặc là không chip có tan không tan nè, nói chung tất cả bên Cường đều nhận làm được hết và bên Cường còn cung cấp cho anh em tất cả các bộ môn bịp đó là tài xỉu và bài lá thì anh em ờ, có thắc mắc như thế nào hoặc là như có một vấn đề gì đó thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 111 để được Cường ừ, tư vấn và đồng thời anh em ờ, ờ, thấy những cái đôi tay thầy thợ mình làm ra những cái bộ hột cực kỳ đẹp anh em nhìn nha đó thì những cái bộ hột này anh em nhìn thấy nó bo góc cạnh không rất là đẹp hột này có nghĩa là hột làm bo đó hai phân 7 nha anh em hột chợ bo có nghĩa là chống thầy thợ nghe và là hột lăn rất là đều hột này không tăng tích bao anh em kiểm tra hột và bao anh em xé hột đó anh em nha không sợ cái vấn đề gì trong hột hết đó thì uh, anh em uh, muốn đặt tem gì muốn uh, ấy như thế nào thì anh em uh, liên hệ ngay số điện thoại 0898 54311 để được tư vấn kỹ hơn còn bây giờ thì anh em uh, uh, xem video đó anh em uh, sẽ nhìn những cái đôi tay thầy thợ làm ra những cái bộ hột cho anh em đó còn uh, bên cường có nhận làm cho anh em những cái bộ hột rất là đẹp anh em nhìn nhá đây là bộ hộp làm 5 năm đó thì làm làm ra để cho anh em chơi còn nó thẳng ra anh em quýnh hộp chợ hộp mà anh em mua ngoài chợ thì nói thẳng nếu như gặp một cái trường hợp mà người ta có nghề có một cái ờ, cách đánh thì chắc chắn một điều là anh em không có đường ăn đó mà kể cả anh em làm cái anh em lắc hộp hột chợ thì chắc chắn một điều là anh em không kiểm tra được là trong hộp mình không có kiểm soát được cái bộ hộp của mình đó mình không biết là ở trong đó có gì anh em dở cái như hên xui á thì cái người mà ta em á người ta có tiền mà ta cuốn dồn anh em á thì chắc chắn một điều là cá sẽ đẹp sẽ, bị bể anh em nha thì anh em tốt nhất hoặc là như thế nào đó anh em phải làm một cái bộ hộp chợ nhưng mà phải qua những đôi tay làm ra cho anh em chơi để mà anh em kiểm soát được là ờ anh em lắc thì anh em biết được trong đó sẽ còn lại con gì đi con gì đó có nghĩa là giữ những cái con gì mình cần giữ và đi những con gì mình cần đi để anh em chơi với người ta chứ còn anh em mà lắc kiểu 5 năm á thì ờ, thật sự ờ, mà nói thì chỉ có ờ, anh em dư tiền quá không biết làm gì hay sao chứ đúng không anh em còn nói về bầu cua thì nó có rất nhiều thứ để mà chơi anh em nha chứ không phải nói riêng về cái bầu cua làm không 5 năm đâu đó nó chỉ có có chip số mặt này anh em nè thứ nhất là chip số mặt lại có tan đó thì anh em uh, chơi uh, rất là nguy hiểm nha những cái sông mà kiểm tra hộp là sẽ sẽ nguy hiểm nhưng những cái sông nào mà anh em bao được cái chuyện không đựng vô hộp anh em á, thì anh em nên chơi chip số mặt nó rất là cực kỳ hiệu quả luôn nó báo chuẩn cho anh em 100 phần trăm đó là sáu con nó báo đều đều như rang luôn có nghĩa là anh em lắc cây nào là quýnh được cây đó luôn đó anh em còn à, còn không nữa những cái trường hợp mà gọi là là cái sòng nó khó khăn á thì anh em chơi cảm ứng nha anh em cảm ứng miếng dán chậm hột đó anh em thì à, anh em xem cái kênh à, youtube này anh em nhớ đăng ký kênh thì anh em lục lại bên kênh youtube mình bấm vào trang chủ thì sẽ rất rất nhiều cái video nói về bên miếng dán chậm hột và kể cả những cái à, đồ bịp của bầu cua đó thì bên cường có cung cấp cho anh em về bài lá nữa anh em nha bài lá thì có bài kính nè anh em nha bài kính và bài lỗi công ty thì uh, ờ, lỗ công ty thì có ba loại nha anh em tam giác nè ô vuông và số thì anh em uh, chơi được cái bài lỗi thì cũng càng tốt bài lỗi thì rất là hay nó rất là dễ đánh mà nó giống như bài chợ thôi chẳng qua là những cái bánh khóe anh em nhìn vào thì anh em có thể biết được đó còn anh em chưa biết á, thì anh em à, sẽ à, liên hệ cho mình sẽ chỉ chỉ cho anh em trước khi mà anh em cầm à, chơi bộ bài đó đó còn bài kính thì anh em chỉ cần đeo len và là quấn được rồi anh em nha rồi nói tiếp tới tài xỉu nha anh em thì tài xỉu nó cũng vậy thôi anh em ạ à. nó cũng là ba ba bốn thứ để chơi thôi thứ nhất là có tan không tan và và 5 năm thôi anh em nha thì bây giờ nói về cái chuyện mà có có tan trước đi đó thì uh, tài xỉu á, thì nó cũng nhiều lắm có tan á, thì nó đi kèm ở hột hột riêng nè với máy ở bên ngoài cái thứ hai là dĩa lẫn hột đó thì anh em uh, trước khi anh em chơi thì anh em phải kiểm tra sòng của anh em là chơi được những cái uh, cái cái cái cái cái loại gì thì anh em mới uh, xác định chơi được anh em nha giá cả thì nó cũng hợp lý thôi không đến mức gọi là anh em không chơi được đó thì anh em ờ, có có có có có cầu thì mình ờ, có cung thì mình ờ, có cầu thì mình có cung thôi đó anh em nhìn cái bộ hộp là 5 năm bo nha anh em hộp chợ nè đó bo rất là đẹp đó, anh em nhìn nha bo mà những cái góc cạnh anh em nhìn nè nó rất là đều anh em nhìn nè những đây là bằng tay hết nha anh em là bằng tay hết thì nó rất là đều khi mà rớt xuống á thì những cái thầy thợ bảo đảm 100% là không có cách nào mà nghe được không có cách nào mà canh và đánh được hết á nó thẳng luôn rất là khó tại vì hột này lăn rất là đều nó lăn còn gấp 10 lần cái hột chợ là anh em ạ hột chợ thì nó anh em biết rồi nó mốt nó méo nó xấu đây cho anh em coi cái hột chợ nha cái hột chợ là anh em khỏi nói luôn nhìn là thấy bưa luôn anh em nè nè nó chày thôi sao mà đánh anh em hiểu không đó hột chợ hột làm thì anh em nhìn nè phân biệt là anh em biết nha em nhìn phân biệt là hột chợ hột làm anh em biết nha đây cũng là cái bộ tem đây anh em nhìn nha cũng là một cái bộ tem của nó đây đó anh em nhìn nè đúng tem của nó không nhưng mà cái hộp làm với là cái hộp chợ anh em nhìn kìa nó khác nhau hoàn toàn 100 phần trăm đó cái hộp chợ nó sẽ mốt béo xốp như thế này nè nó nghiêng góc cạnh rồi nó vuông một góc cạnh rồi nó nó bo một góc cạnh nói chung là đủ kiểu hết đó hình thù nó quá dị luôn như đơn giản thôi anh em đó thì anh em nhìn cái hộp làm đây là hộp làm nè và đây là hộp chợ này anh em nhìn nè nhìn phát biết luôn biết ngay là cái hộp ừ, nó như thế nào luôn anh em nha thì anh em chơi những hộp này thì chỉ có những những cái những cái thành phần gọi là trẻ con trẻ trâu nó mới chơi thôi chứ thật sự ra nếu mà anh em đã xác định chơi sòng rồi xác định là làm cái rồi thì anh em nên tốt nhất bỏ ra vài ba đồng đó để mua những cái bộ hoặc làm anh em chơi cho an toàn nha đó thì um, những cái kinh nghiệm mình đã làm mình đã chơi rồi mình cũng đã va chạm rồi thì uh, mình rút ra được nhiều kinh nghiệm thì mình ờ, chỉ là cho anh em thôi còn nếu mà anh em nghe cảm thấy ha ok thì anh em uh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ một like một chia sẻ và nếu như anh em muốn uh, đồng hành cùng với mình thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn và cường sẽ hỗ trợ cho anh em nha 24 trên 7 luôn nha anh em đó thì uh, chúc anh em cuối năm 2020 này thành công hơn trong cái bộ môn à, uh, của biệt đó xin chào anh em nha